Thanh niên này đang là sinh viên năm cuối một trường cao đẳng, chơi game 8 đến 10 tiếng mỗi ngày. Em buộc phải nghỉ học giữa chừng vì sức khỏe không đảm bảo. Không có trung tâm cai nghiện game cho người trưởng thành, em được gia đình đưa vào khoa tâm thần, bệnh viện 175 để điều trị.